ôi, ôi, đi nó biết kiểu gì thế hả? Tôi biết đấy. Ừ. Nhưng mà thành phố bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em chỉ còn đường đi ở ra đây không kiên cái cái cứng ra kiên ừ. cứng ra kiên cứng ra chứ nó bài chứ rồi em bắt thương anh tìm không đi không bẻ luôn tới đâu rồi đường này tới đâu luôn rồi mẹ cho biết luôn cái biết luôn rớt rồi cái Thank you. Mình lông luôn em, mình lông rồi nè Nó chạy tới qua mình lông luôn em ơi Nó tông từ tăng Lợi tới mình lông á Có súng anh bắn rồi trời bằng sáng ơi Mà anh có hai có súng mà hai đạn này không biết bắn được không à Ờ, bắn được Bắn được rồi Ờ Hold on.

cây gì miền cây đăng ký nè mày cây gì miền cây bắp nhiều nó sẽ ngoan đâu rồi quay camera nè quay camera đi rồi tông nữa tông cái gì á chạy như hai lần rồi đó nha ơi đi đi theo dừng luôn giờ dạ, nó sập tít trên bên mà chị này bị ngáo đá hay sao anh em ơi tông anh khác à, tò mò quá nó chạy trốn luôn ờ, quang thì quang rồi má quang lá pin luôn <laughs> nhiều mất trăm đồng đây đang cứu không không anh bật điện rồi

mệt quá à, bà trời đẹp lái hay bị ổn quá má ơi chứ mệt quá à, tới số rồi chứ mệt quá rồi về về về nha bán đường em ơi về về về nha Chi tới trung tâm thương mại luôn em ơi Từ Tân Lợi tới trung tâm thương mại phải chịu dừng lưu lưu video tăng tăng rồi lưu lưu lưu tôi nãy á à, bấm chưa kết thúc rồi à.